đây con tê giác review nhanh cho anh chị các bạn xem thêm một mẫu nữa đó là mẫu con trâu ha anh chị các bạn con trâu thì hiện tại thì à, mình thấy có một mẫu này về thì mình cập nhật cho anh chị và các bạn xem anh chị và các bạn cảm thấy mẫu mã nào đẹp thì lấy về bán nha ba mẹ cảm thấy đẹp thì mua em chúng ta chơi đó thì mai mốt có những mẫu mã nào mới về nữa thì em sẽ tranh thủ cố gắng cập nhật cho anh chị các bạn xem ở đây cái mẫu này là mẫu con trâu con trâu mà có cái thần bồm hay à, còn gọi là cái này là cậu bé thổi sáo anh chị các bạn thì khi anh chị của bạn mua sản phẩm này về thì anh chị tháo cái sản phẩm này ra ha đây anh chị của bạn xem sơ nét gì một quận của sản phẩm này ha để mình có thể nhìn thấy trực tiếp sản phẩm mà mình cảm thấy đẹp thì mình lấy về bán luôn không cần phải đến trực tiếp cửa hàng đồ chơi anh chị của bạn ha đây công tắc thì nằm ở đây ha cái lô pin nằm ở đây và hai cái sừng trâu nằm ở trên đây ha rồi bây giờ mình sẽ lắp cái cậu bé này vào anh chị các bạn cậu bé này nó cũng có khớp anh chị các bạn cái khớp nè anh chị các bạn chú ý lắp lắp đúng cái khớp nha anh chị các bạn ha lắp đúng cái khớp của cái cái cậu bé ngồi đây vậy là vào được ha khi lắp cậu bé vô rồi thì anh chị các bạn nhìn sản phẩm từ xa ha sản phẩm cũng khá là dễ thương không biết là cái tiếng nhạc của nó như thế nào ha tiếng nhạc của con heo thì thường là tay du ký còn con chó thì nó sủa sủa ha không biết là con trâu này thì tiếng nhạc như thế nào rồi bây giờ mình tiến hành lắp pin vào ha anh chị các bạn Lắp pin vào để cho anh chị các bạn xem được Nghe được cái tiếng nhạc của con này, con trâu này như thế nào ha Nó có đẹp hay không ha Sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin nha anh chị các bạn 1, 2 và 3 viên pin ha Rồi bây giờ mình tiến hành lắp pin vào thôi Ở đây thì nó sẽ có hai màu nha anh chị các bạn hai màu Màu hồng và màu vàng Cái này không phải là màu vàng mà màu nó cam cam anh chị các bạn cam cam cam cam màu vàng và dạng đục á chứ không phải là dạng tươi ha cho anh chị các bạn xem á nó có hai màu rồi khi chúng ta lắp pin xong thì chúng ta đã nắp lại anh chị các bạn ha rồi anh chị các bạn xem ha rồi bây giờ sản phẩm này nó cũng có sợi dây nữa nha anh chị các bạn sợi dây dắt trên lưng luôn nha đây anh chị các bạn xem nè anh chị các bạn nào mà đã coi những cái video trước của mình á, thì thấy những cái sản phẩm á sợi dây này nó sẽ cột lên lưng còn bây giờ mình sẽ lấy mình cột cho anh chị các bạn xem á dễ hình dung đây anh chị các bạn đây cái sản phẩm nó có sợi dây cầm này rồi chúng ta cột vào lưng ha rồi để thuận tiện cho các bạn chúng ta dắt đi chợ đi chơi đi công viên ha không bị lạc rồi chúng ta bật công tắc lên à cái tiếng nhạc cái tiếng nhạc nó kêu ha chị các bạn nó kêu nó kêu nó chạy một xíu nó kêu tiếng nhạc nó kêu cái tiếng này giống cái tiếng con bò anh chị các bạn ha mình nghe tiếng giống như con bò anh chị các bạn ha nó kêu một xíu nó kêu một xíu rồi nó sẽ có nhạc đàn lên ha anh chị các bạn rồi nhìn có thấy rất là dễ thương ha bây giờ mình để xuống cho nó chạy ha chị các bạn ha rồi bây giờ mình để xuống cho nó chạy đây thì bây giờ chúng ta ta dắt đi ha một lóc như vậy nó là 16 ứ uh, 12 con một lóc như là 12 con hàng bơm mẫu cho chị các bạn xem thôi này to lắm này bóng phao thuộc về nhựa PVC đó khi à, mẫu mới về là mình phải khui ra mình chụp hình bơm lên gì nè nên à, cái thời gian cũng khá lâu á những cái mẫu mã này thì à, mình sẽ bắn lên trên cái trang web là trần sáng tỏ com ha anh chị và các bạn truy cập vào đó để xem mẫu là con tê giác <clears throat> to lắm ha anh chị như các bạn nhìn cái mẫu mã này này là hai cái sừng nhìn ừ, hai cái chân không biết nó có kèn hay không không tôi giác này không có kèn nha anh chị các bạn không có kèn những cái mẫu kia nó có kèn còn mẫu này không có kèn còn bơm nằm cái này to lắm đó. mình à, đo thử chiều dài từ đuôi nè hai nè bốn sáu tám nó khoảng cỡ 75 đến 80 cm chiều dài anh chị bạn chiều dài ha còn chiều ngang lên hai chiều dài chiều ngang lên ha tính từ cái chân tính từ cái chân ha hai nó tầm khoảng 35 đó, 35 40 vậy 35 <clears throat> 40 thì chị các bạn hình dung vậy ha rồi đây là con tê giác rồi mấy con này nó cũng ờ, nó cũng là dòng họ khủng long nữa mình sẽ bơm từ từ luôn rồi mình quay lại cho các bạn xem ha